rồi lời nói đầu tiên thì ờ, cường phát lộc xin chào tất cả anh em đã xem ờ, đang xem kênh của mình thì ờ, cũng hôm nay mình cũng làm video nói về cái bầu cua không tan đó thì bầu cua không tan thì anh em cũng đã biết rồi không tan thì nó có sẽ như thế này thứ nhất là hột nghe thứ hai hột nặng mặt thứ ba nữa là hột làm bo tròn theo yêu cầu của khách đó. thứ tư nữa là đẳng cấp hơn á, gọi là vip hơn á những anh em mà sòng lớn chơi á thì nó sẽ cái loại miếng dán chạm hột báo cung chuẩn một mặt hoặc là vào hộp cho anh em đó là quấn nón đó anh em đó là không tan nha tan có tan nhưng tan rất nhỏ thì cái đấy khi người ta xé hộp ra không có gì là thôi anh em hiểu không thì cái đó giá thành nó cao hơn còn những anh em chơi những cái sòng cỏ hoặc là anh em quấn mà à, cơm áo gọi tiền quấn tết à, giao lưu cho chơi á thì anh em chỉ quấn những cái hộp như thế này trên màn hình mọi người đây tất cả những hộp đây là đích tay của cường làm cho anh em như hộp 5 năm nè đây là hộp 5 năm 2 phân 7 đây là hai phân rưỡi nha anh em đó hai phân hai phân rưỡi đó là hộp giấy đây cũng là 2 phân 7 hộp giấy anh em nha đây là cũng một à, xốp 2 phân 7 và đây là hộp 2 phân 2 phân 2 2 phân 2 phân 4 này anh em rất kỳ nhỏ được để dễ thương thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về cái bộ hộp nghe hộp nghe này thì bao cho anh em xé hộp kiểm tra hộp tất cả đều kiểm tra được hết anh em nha không sợ một cái gì tăng tích thì đây là bộ nghe bầu đây là cái bộ nghe bầu đó thì mình sẽ chỉ cho anh em cách nhận biết và cách lắng nghe của một bộ hộp nghe như là như thế nào đó thì bây giờ nếu như anh em lấy bộ hột nghe thì anh em bất cứ anh em làm hột sáu mặt mặt nào nghe cũng được đó anh em chỉ là một mặt nghe thôi nha anh em nha sáu mặt mặt nào làm cũng được đó thì bây giờ bộ này là nghe bầu mình sẽ thử cho anh em cách nhận biết nghe là như thế nào thì bây giờ anh em sẽ nhìn nè mình sẽ thử tất cả các mặt năm mặt kia và chừa mặt bầu lại một tiếng mình thử nha anh em nghe rất là rất là nhẹ nhàng nè đó không có một tiếng động nha nói chung là nó có tiếng động nhưng mà nó rất là ờ, như nhau tức là năm mặt kia nó như nhau đó anh em nghe nè nhưng mà khi con cua nó rớt con bầu lên á anh em nghe nha thấy không nghe rõ không cái cột liền đó đây là cách thử hột nghe thì anh em khi anh em đặt hàng anh em lấy về thì anh em thử nếu như không nghe không đạt nhu cầu cho anh em một đền 10 mình sẽ đền cho anh em một đền 10 khẳng định luôn đó thì bộ này cũng rất là nhẹ tiền nó cũng rẻ lắm không có nhiêu tiền anh em nói chung là mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại cho màn hình nè thì bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian anh em xem à, video mình sẽ test cho anh em đánh và anh em đây là video không cắt ghép mình nói thẳng luôn mình sẽ làm không có cắt ghép một cái gì hết mình đánh theo tự nhiên mình làm video thực đó có sai thì anh em cũng đừng có ờ, cười mình đó còn anh em ờ, có thắc mắc hay à, mình anh em có ý góp ý gì đó ờ, ý kiến gì thì anh em bình luận ở dưới để mình có thêm kinh nghiệm làm những video hay hơn cho anh em xem đó bây giờ mình sẽ để ba vào lắc nha anh em nha rồi như cái này như cái này thì mình bỏ nha anh em cái đầu tiên mình sẽ bỏ mình không chơi đó dở nè rồi bầu gà cá đó mình sẽ bỏ nha đó bầu gà cá rồi như cái này anh em nghe nhau đó cái này thì mình có thể là 5 năm về bầu để mình khẳng định là mình quýnh bầu nhiều hơn 7 phần trăm mình xuống quýnh bầu tại vì cái tiếng kêu nó rớt xuống rồi đó mình sẽ 7 phần trăm mình xuống quýnh về bầu anh em nha đó đó có bầu này anh em thấy chưa đó mình xuống quýnh về bầu một cây rồi như cây này cây này nó cũng là 5 năm nó cái này là nói chung là 5 năm hên xui nhưng mà thường thường cái này thì mình sẽ không quýnh bầu đó mình sẽ quýnh uh, hai con mình khe á giờ nhưng mà quýnh bầu cá bầu nai bầu gà vậy đó mình quýnh nói chung là mình khe mình không quýnh thẳng mặt đó cái nào chắc thì mình quấn không chắc thì không quấn tại vì quấn hột nghe là phải như vậy chứ không phải lúc nào cái nào mình quấn được anh em nha mình sẽ nghe chính xác thì mình quấn không nghe chính xác thì mình bỏ đó mình quấn khe thôi đó anh em thấy chưa quấn khe anh em không có đường thua đâu đó khe gà khe nai khe cá không bao giờ được thua hết anh em nha đó, khi nào mình nghe chắc chắn thì mình quấn không chắc chắn thì không nên quấn anh em nhé rồi như cây này cũng vậy anh em không nghe chắc chắn anh em bỏ không quấn đó anh em bắt cái bầu đi hoặc là anh em không quấn rồi thôi đó đơn giản vậy thôi thấy không không không nghe chắc thì mình bỏ không quýnh nhưng mình vậy thôi làm video thật mà rồi cây này nè khẳng định với anh em 1 tỷ một ngàn anh em quýnh bầu cho mình đó nói chung là ai bắt bất cứ ai quýnh con nào mình sẽ bắt về bầu đó cây này quýnh bầu nha anh em nha anh em thấy chưa bất cứ con nào mình xuống quýnh về bầu đó tại vì mình nói nè chơi bầu cua không tan bầu cua một nghe phải như vậy không phải lúc nào mình cũng phải là quýnh cây nào mình cũng đánh hết 10 cây mình đánh chỉ cần ba cây nghe chính xác thôi ba cây mình nghe chính xác là ok rồi anh em nha đó nãy giờ quýnh hai ba cây là chính xác hết không cây nào mà chặt đúng không như cái này cũng vậy thôi nên, em cái nào mình nghe không chắc thì bỏ như bản thân mình mình không nghe chắc mình bỏ rồi kể cả mình làm hột ra nhưng mình không chắc mình bỏ thôi cây này mình bỏ mình không đánh thì thôi đúng không vẫn có bầu đó nhưng mình không đánh cây này mình không đánh bỏ nha tại mình không nghe chắc mình làm video đây mình không nghe chắc thì mình không bỏ không đánh thôi đó như cây này nè cây này quýnh nè anh em đó mình đã nghe rõ thì mình quýnh thôi cây nào nghe rõ thì mình quýnh cái đó không nghe không quýnh vậy thôi đúng không rồi cái này chặt chấp nhận thôi mình thua mình chịu đấy tại vì mình làm video mình không cắt ghép nha mình nghe đâu mình quýnh đó không không chặt không trúng thì mình bỏ nha rồi cái này cũng không có anh em nha cái này chắc chắn là sẽ không có rồi tại vì ờ, theo mình lắc thì theo kinh nghiệm của mình chơi thì mình làm ra thì mình thật sự là cũng không có cái này không có bầu nha anh em nha đó hụt nó không đi luôn á trời đó cây này có nè anh em cái này tách tay về cũng bầu nha anh em nha đó cái này anh em quýnh tách tay vào bầu cho mình khẳng định luôn đó thua mình thua bao nhiêu thua một mình đền 10 vậy thôi anh em thấy chưa thua một mình đền 10 có bầu sẽ nó, nói chung là cái tỷ lệ anh em nghe nó sẽ đạt được 80 phần trăm đó như 10 chén anh em lắc thì anh em sẽ cần nghe được là ba chén thôi không cần phải là nghe tới 7 tới 8 đâu ba chén thôi là anh em muốn chết người ta rồi đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like một đăng ký kênh và bên cơ sở cường cùng cung cấp cho anh em tất cả các loại bột cua không tan và có tan như chip sáu mặt nè uh, chạm hột nè báo rung nè hột nghe nè hột nặng mặt nè hột năm năm đấu trường hột đua nói chung tất cả đều có anh em chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp 0898 54311 cường sẽ là người trực tiếp hoặc là em nhắn tin zalo cho mình kết bạn zalo anh em mình sẽ trao đổi kỹ hơn rồi chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn xin chào anh em